chào anh em cái ờ, video này tôi ờ, giới thiệu cho anh em một cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp ờ, để cho anh em đi chơi tài xỉu anh em vào phòng sới anh em chơi hoặc là anh em chơi những cái sân chơi của anh em thường chơi thì là có những cái tỷ lệ thắng cao nó dễ dàng cho anh em giành chiến thắng Đấy thì cái bộ đồ chơi này và giới thiệu luôn cho anh em test luôn cho anh em xem cái hiệu quả của nó mang lại cho anh em nó được bao nhiêu phần trăm nha đấy thì cái bộ ờ, này nó là cái bộ đĩa tài xỉu hai chiều đấy, cái đĩa tài xỉu hai chiều hay còn à, được gọi cách khác đó là cái đĩa tài xỉu âm dương đấy, thì à, anh em gọi hay là anh em à, hỏi mua như thế nào cũng được tài xỉu âm dương hay là tài xỉu hai chiều đĩa tài xỉu hai chiều đấy. thì cái bộ này nó là cái bộ tài xỉu công chuyện Đấy, chơi bằng nam châm Đấy, nên là anh em đến sân chơi anh em chơi thì anh em ờ, bao được nam châm thì anh em là sẽ chơi được cái bộ này rất là ok Đấy thì cái đĩa tài xỉu âm dương nó như nào đây anh em nhìn thấy tôi đã đánh dấu một âm và một dương Đấy, một âm và một dương này thì nó tương đương với cái uh, tài và cái xỉu Đấy thì khi mà anh em lắc thì anh em lắc về phía đằng uh, âm này thì nó sẽ về xỉu Đấy. anh em lắc về phía đằng dương này thì nó sẽ là về tài Đấy. thì đó, nói chung là anh em lắc như thế nào đó là tùy anh em Đấy. anh em à, lắc thuận về nào anh em lắc về đó nhé đó, thì bây giờ cái bộ đồ ờ, chơi này nó mang lại cho anh em hiệu quả như nào đây thì anh em theo dõi cùng với tôi tôi sẽ test cho anh em 10 chén thì cái xem cái hiệu quả của nó được bao nhiêu phần trăm nhé tôi tôi thì tôi sẽ lắc là lắc ngửa về phía sau và chúi về phía trước đấy thì tôi cứ ờ, đánh ở đây ví dụ như ở đằng này tôi đánh nó là tài rồi thì ờ, về đằng trước nó sẽ là xỉu nhá đây này. Đó, nó sẽ là tài này tài này đấy. tiếp tục vẫn là tài này bốn bốn năm tiếp tục vẫn là tài đó, 3 4 6 Đấy thì anh em lắc thì anh em cứ chỉ cần biết được là cái điểm của cái âm hay là điểm của cái dương nó ở điểm nào thì là anh em sẽ lắc về lắc hột về phía đằng à, cái điểm đó thì là anh em sẽ được những cái chén tài chén xỉu như ý muốn của anh em nhá Nó vừa rồi tôi đã thử cho anh em ba chén tài ba bốn chén đấy đấy, thì ờ, không thích cài nữa thì anh em có thể chuyển xuống xỉu đấy, chuyển xỉu thì anh em có thể lắc chú về phía trước hoặc là anh em có thể để ngang cái đĩa như này đó để ngang đĩa như này anh em lắc về phía này đó thì như vậy nó hột nó sẽ dồn bên phía đằng âm đấy, hay là đằng xỉu này thì nó sẽ về tỷ lệ nó về xỉu đó, 125 đúng không anh em nó rất là dễ dàng để cho anh em chơi mà cái hiệu quả của nó mang lại cho anh em thì khá là cao đấy. anh em muốn tải được muốn xỉu được anh em muốn cái gì được cái đấy nhé, thích tài này nhảy tài 553 đấy. thấy nhảy xỉu rồi một ba bốn đúng không anh em đấy, cái anh em cứ để cái đĩa này thẳng cũng được đấy mà anh em để chéo cũng được anh em lắc như thế nào cũng được đấy thì cái bộ này nó cái cách chơi của nó là như vậy đây là cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp mà nó mang lại hiệu quả rất là cao cho anh em khi mà anh em đến ờ, sòng sới hay là anh em chơi những cái sân chơi của anh em nhé đấy thì anh em nào mà muốn sở hữu cái chén hay là cái đĩa tài xỉu hai chiều này thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình đấy thì ờ, ngoài cái đĩa trắng này ra thì bên tôi còn có làm những cái đĩa hoa hay là những cái đĩa